còn Noel đó chúng ta quen bên giao đường mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đâu mùa noel qua chúng ta chia tay giã từ hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về một nơi trả cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời em ơi tiếng kinh cầu nơi dưng mình anh đứng không thấy bóng em đâu nửa đêm tan lê bước anh bơ vơ trở về chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ mi khô rồi lửa em qua như mộng ước cũng xa rồi gặp nhau chỉ để thương đau yêu nhau sao đành xa nhau mùa noel qua chúng ta chia tay giã từ hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về một nơi mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời em ơi anh đứng không thấy bóng em đâu lửa đêm tan lên bước anh bơ vơ trở về chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô rồi em qua như mong ước không xa rời gặp nhau chi để thương đau yêu nhau sao thành xa nhau rồi nữa em có như mong ước không xa rời gặp nhau chi để thương đau yêu nhau